những câu chuyện cổ dân gian mà phố ấu thơ chúng ta thường được đọc hay nghe kể thường rất thâm thúy và mang chứa nhiều tầng nội hàm của dân hóa thần truyền. Trẻ nhỏ tuy chưa có trải nghiệm nhân sinh để hiểu tận ý nghĩa của chúng, nhưng luôn ghi nhớ và mang theo suốt cả cuộc đời, để rồi một lúc nào đó, như tôi lúc này, lại mở nó ra và chiêm nghiệm. Cả hai câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ hôm nay đều là những chuyện kinh điển mà ai cũng đã từng đọc 1. Thầy bói xem voi Câu chuyện đầu tiên là thầy bói mù xem voi Theo Wikipedia, đó là câu chuyện dân gian thuộc thể loại châm biếm Nguồn gốc là truyền ngụ môn con voi và những kẻ mù của Ấn Độ cổ đại Chuyện kể rằng, nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao Chợt nghe người ta nói có voi đi qua năm người chung tiền biếu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem thầy sờ dòi thầy sờ ngà thầy sờ tai thầy sờ chân thầy thì sờ đuôi rồi năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau thầy sờ dòi bảo tưởng con voi nó thế nào quá ra nó dài như con đĩa thầy sờ ngà bảo không phải nó cứng như cái đòn cành trước Thầy sợ tai bảo Đâu có Nó to bè bè như cái quạt thôi Thầy sợ chân cãi lại Ai bảo Nó sừng sững như cái cột nhà Thầy sờ đuôi lại nói Các thầy nói không đúng cả Nó chính là tua tủa như cái chổi sẽ cùng Năm thầy Thầy nào cũng cho mình nói đúng Không ai chịu ai Thành ra xô xát Đánh nhau toạt đầu chảy máu Thoạt nghe chúng ta có thể nghĩ Chà mấy ông thầy bói đã mù rồi lại còn thích hiển thị Ai cũng cho là mình đúng Tranh tranh đấu đấu Vừa đáng thương vừa đáng trách Sao không có ai giúp các ông ấy phân giải nhỉ Kỳ thực nếu suy nghĩ sâu hơn một chút Chúng ta sẽ nhận ra trong những ông thầy bói mù kia phản phất hình ảnh của chính chúng ta mấy ông thầy bói bị mù dường như là ẩn dụ cho xã hội nhân loại. Mắt thực của con người chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng khả kiến trong giải bức xạ điện từ có bước sóng từ khoảng 380 nanomet. Và kích thước nhỏ như hạt bụi mắt thịt không thấy được, bầu trời đêm với các gì sao mà chúng ta có thể quan sát được bằng mắt cũng chỉ thưa thớt. Với sự phát triển của khoa học, con người đã tạo ra những thiết bị có giải ánh sáng khả kiến lớn hơn như kính diễn vọng Hubble, cho phép con người quan sát giải ngân hà và các thiên hà xa xôi, chụp lại những quãng không vũ trụ tuyệt đẹp mà mắt thịt nhìn không tới, cũng tạo ra kính hiển vi có thể quan sát tới diện mạo của tế bào. Thế nhưng chúng vẫn chưa tới được diện mạo của nguyên tử, mà dưới nguyên tử còn có vô số vật chất vi quan hơn nữa. Nên dù với thiết bị khoa học tiên tiến nhất thì khả năng quan sát của con người vẫn luôn bị hạn cuộc không chỉ tầm nhìn bị giới hạn ở giải ánh sáng khả kiến các giác quan khác của con người cũng vậy chỉ nằm trong một giải hẹp tai người chỉ nghe được âm thanh trong giải tần rất hẹp từ 20 Hz đến 20 kHz sóng radio sóng siêu âm sóng hạ âm thì chúng ta đều không nghe được mà phải dùng thiết bị bắt sóng đưa về giải tần khả thính nhưng khả năng của thiết bị cũng có giới hạn như vậy có vẻ như chân tướng vũ trụ là những gì nằm ngoài khả năng quan sát được của nhân loại siêu xuất khỏi giới hạn của mình thì nhân loại mới có thể cảm thụ thầy bói xem voi cũng cho thấy sai lầm của con người thường là do xem xét nhìn nhận sự vật một cách cảm tính cuộc hạn nhưng lại cố chấp sự cố chấp xuất phát từ việc ai cũng cho mình là đúng trong giới hạn mà ta quan sát được thì nó đúng nhưng mở ra phạm vi rộng hơn thì nó không còn đúng nữa mà đại não người có một điểm yếu là khi nó lần đầu tiếp nhận một tin tức gì đó đặc biệt khi tin tức đó được tuyên truyền quảng bá rộng rãi thì bất kể thật giả tốt xấu sẽ nhanh chóng được đại não tiếp thụ và biến thành một định lý khi ai đó nói với nó những điều khác lạ nó sẽ lập tức phản ứng và từ chối tiếp nhận từ đó đại não mất đi năng lực tư duy độc lập và lý tính Vậy làm cách nào để chúng ta bứt phá được hạn chế đó của bản thân, tiệm cận chân tướng của vấn đề? Điều này hẳn có liên quan chặt chẽ đến việc đề cao tâm tính của chúng ta. Hãy xem những ông thầy bói kia, nếu họ bỏ đi những tâm không tốt như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, cố chấp, dân dân. Để kiên nhẫn hòa ái lắng nghe ý kiến của nhau và cùng lý giải vấn đề, thì họ rất có thể sẽ mường tượng ra một con voi chân thực còn bạn, nếu có thể hòa ái lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của người khác, có khả năng tư duy độc lập và lý tính, bạn có thể trở thành một triết gia. 2. Ông lão đánh cá và con cá vàng Câu chuyện kinh điển thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đó là ông lão đánh cá và con cá vàng. Chuyện kể rằng, một hôm ông lão đánh cá nghèo đi đánh cá, cả ngày vất vả chỉ vớt được một chú cá vàng nhỏ xíu. Cái vàng gian xin ông tha mạng Hứa trả ơn ông xứng đáng Ông lão cảm thương cá vàng Thả nó đi mà không yêu cầu gì cả Về nhà ông kể chuyện cho vợ Bà lão mắng ông và đòi chiếc máng lợn mới Ông lão ra biển gặp lại cá vàng Xin cá một chiếc máng lợn Quả nhiên về nhà đã có Bà lão liền nổi lòng tham Đòi ông xin cá vàng một ngôi nhà mới ông lão lại ra xin và được một ngôi nhà mới Tuy nhiên bà lão vẫn thấy mình thấp kém Muốn trở thành một nữ hoàng trong địa ngọc Ông lão lại lủi thủi ra biển Nào ngờ cá vàng cũng thỏa mãn bà lão Đáng buồn là chẳng được mấy lâu Bà lão lại đổi ý muốn thành Long Dương dưới biển Được cá vàng hầu hạ Đến lúc này cá vàng không thấy đâu Trời nổi cơn giông bão ông bà lão phúc chốc trở về túp lều cũ nát xưa. Câu chuyện không chỉ nói về lòng tham của con người mà còn có một tầng nội hàm thâm sâu hơn. Trong cuộc nhân sinh, người thì vì tình mà cứ mãi bươn chải, kẻ thì vì tham mà cứ luôn đòi hỏi. Chúng ta sinh ra với hai bàn tay trắng, dẫu một đời có giàu sang phú quý, nhưng hảo cảnh đâu thường tại, cuối cùng cũng lại là hai tay trắng mà đi cuộc sống phải chăng chỉ xoay quanh những cơm áo gạo tiền, công danh lợi lộc. Nhân sinh rốt cuộc là gì điều gì? Con người liệu có cách nào thoát ra khỏi cái dòng luẩn quẩn đó chăng? Người xưa dạy con từ nhỏ chuyên chú đọc sách thánh hiền, tu tâm dưỡng đức, giữ gìn gia phong, phải chăng là để lưu tồn cho chúng ta một cơ hội tìm về giá trị đích thực của nhân sinh? Các bậc giác giả nhẫn khổ tu luyện, phải chăng cũng là để soi sáng và lưu truyền cho nhân loại một lối đi vĩnh hằng của sinh mệnh hai câu chuyện trên một châm biếm nhân tâm một châm biếm dục vọng cả hai thứ đều không mang đến kết cục tốt đẹp gì con người nếu có thể thoát khỏi định kiến đề cao tâm tính xả bỏ dục vọng thoát ra khỏi hỉ nộ ái ố của thế gian thì sẽ có thể thăng qua, nhận thức tới cảnh giới siêu phàm mỹ hảo tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Tâm tĩnh dạng sự an, đây chính là cảnh giới, cũng chính là phúc khí Khi tĩnh tâm và dừng lại những bước chân dội dã Bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình bỏ lỡ đều có thể trở về với chính mình Dù gió thổi tứ phương, ta vẫn đứng yên bất động Khi gặp việc gấp gáp, bạn có thể tĩnh tâm lại thì sẽ tìm ra nhiều cách để giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết luôn nhiều hơn những khó khăn gặp phải, do vậy bạn đừng quá lo lắng. An tĩnh chính là tài phú. Diệt Thư có viết trong cuốn Trực Chí Hải Khô Thạch Lạng cho đến sông cạn đá mòn một câu như thế này. Làm người, mọi thứ muốn an tĩnh thì cần lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ thu hoạch, tránh gây ồn ào Vậy nên khí chất quý phái của một người không phải tạo nên bởi trang phục đẹp đẽ mà bởi nội tâm trong sáng, trên thân phát ra năng lượng thuần chính. Nội tâm an tĩnh chính là tài phú của một người. Bởi vì những thứ quý giá mang trên thân mỗi người chính là tâm hồn cao đẹp. Tĩnh là một trạng thái sinh hoạt không màng danh lợi, sống thuận theo tự nhiên, Sống trên đời hầu như mọi người đều có dục vọng Do đó có những sự việc cuồng tình cảm họ không thể buông xuống được Người có dục vọng mạnh mẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc Hôm nay họ kiếm được 10 triệu thì ngày mai mơ kiếm được 20 triệu Họ không biết rằng đạt được càng nhiều thì tâm lại càng mệt mỏi Giống như gánh nặng ngàn cân đặt trên vai khiến họ không thở nổi Trong quá trình theo đuổi danh vọng vì muốn chiếm được vị trí tốt nên họ cần phải cạnh tranh khốc liệt với người khác. Khi theo đuổi mục tiêu tiền tài, họ cần giác óc nghĩ phương pháp đầu tư, làm sao kiếm về món lợi lớn. Thế nhưng, mọi sự truy cầu thường mang lại kết quả ngược lại. Người có địa vị thực sự không phải do họ đang ở vị trí cao mà là bởi được người khác tôn trọng Người có tiền tài không phải do có bạc tỷ dắt lưng mà bởi biết đủ mà vui vẻ Do vậy, chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có Nương theo năng lực của bản thân mà theo đuổi mộng tưởng Chúng ta cần đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và coi nhẹ được mất Nếu bạn có dục vọng mạnh mẽ thì dù trong tay có bao nhiêu tiền bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc Chỉ khi buông dục vọng xuống, bạn mới sống được nhẹ nhàng, an tĩnh vui vẻ Tỉnh là một loại phúc khí, tâm an là phúc Có một chàng trai, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà cậu trở nên bực bội mỗi ngày Thậm chí còn mượn rượu để giải sầu Một ngày nọ, sau khi uống say, cậu phát hiện trong túi không còn một đồng tiền nào Do đó không thể bắt xe về nhà Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cậu tiến đến một gốc cây ven đường rồi gục xuống ngủ thiếp đi Sáng sớm hôm sau, một bé gái đi ngang qua, cô bé nói Chú này thật đáng thương Nói xong, cô bé lấy 5 đồng tiền đưa cho cậu Lúc này, cậu cảm động đến rơi lệ và nghĩ Thế giới này cũng không quá lạnh lùng Thực tế luôn có một người quan tâm đến mình Từ đó về sau, cậu không chỉ làm việc chăm chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân Mà còn có thể mua nhà và lập gia đình một người có phúc thì khắp nơi đều có phúc khí Có tấm lòng tốt thì toàn thế giới đều tốt đẹp Cảnh tùy tâm sinh, nhân quả là có thật Khi tĩnh tâm và dừng lại những bước chân dội dã Bạn sẽ thấy rằng tất cả những điều tốt đẹp mà mình bỏ lỡ đều có thể trở về với chính mình Tĩnh là một trạng thái phản ánh trí tuệ con người Lấy bất biến ứng dạng biến Những người có thể bình tĩnh trong mọi việc Nhìn bề ngoài tưởng chừng như họ đang bất động Tuy nhiên trong tâm lại đang dắt óc suy nghĩ tìm hướng đi cho kiếp nhân sinh Tìm cách phá giải các nguy cơ Có thể người này không có cách khôn khéo để xử lý tình huống Nhưng anh ta lại có thể kiên trì từng bước leo lên Như vậy anh ta cũng có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc sống Đồng thời vượt qua thảm họa Một người chậm rãi bước đi từng bước một sẽ dễ đạt được mục tiêu hơn bởi vì anh ta bước đi được dưỡng dàng và mỗi bước đều bình tĩnh chắc chắn Đừng nóng vội, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời cuối cùng và cũng thành tựu một người không ngừng nỗ lực cố gắng Tỉnh là hình thức biểu hiện sự thiện lương, giúp đỡ dạng vật mà không tranh giành Mưa nhẹ rơi trên cỏ cây qua lá, thế giới từ đó trở nên tươi đẹp Tuy vậy, mưa lại không cần báo đáp gì một người kiên trì giúp đỡ người khác mà không cầu hư danh, không muốn nhận báo đáp của người khác. Người có tinh thần như vậy rất đáng để ngưỡng mộ. Tất cả những việc từ thiện giả tạo đều là giả dối và một khi bị vạch trần sẽ khiến người chê cười. Làm một người an tĩnh cũng giống như mưa xuân, lấy thân nuôi dưỡng dạng vật. Sau cơn mưa trời lại sáng, mưa không thấy nữa nhưng bầu không khí lại trở nên mát lành, người cũng trở nên trong sáng hơn Lấy ví dụ thế này Nếu một người lại bị ốm nặng Bạn gửi cho họ một số tiền qua đường bưu điện Mặc dù đối phương không biết bạn là ai Nhưng sau khi trở về anh ta sẽ nói lời cảm ơn đối với bạn Giúp đỡ người khác một cách thầm lặng Dù không được ai đánh giá cao nhưng bạn lại là người thật sự cao quý Sự cao quý này thực chất đến từ khí chất và nội tâm của bạn tỉnh là loại cảnh giới thông dong giới được mất lão hòa thượng dẫn theo tiểu hòa thượng đi quá duyên một người tốt bụng đã cho họ một lượng bạc tiểu hòa thượng tỏ ra rất vui vẻ cầm thỏi bạc trên tay không nở rời ra đến lúc đi qua sông tiểu hòa thượng không may đánh rơi thỏi bạc xuống sông không còn bạc nữa tiểu hòa thượng tỏ ra rất buồn lão hòa thượng nói tại sao con lại buồn? Tiểu Hòa Thượng nói, con đánh mất bạc rồi. Lão Hòa Thượng nói, ngay từ đầu, bạc vốn không phải của con mà. Tiểu Hòa Thượng liền ngộ ra và lại trở nên vui vẻ. Những thứ không phải của mình, cho dù cầm được ở trên tay nhưng rồi cũng mất. Vật chất hay cảm tình cũng như vậy, chỉ khi chúng ta biết xem nhạc một chút mới thấy được hạnh phúc. Đời người vốn là khách qua đường Mọi thứ bạn nhận được cũng chỉ là thoáng qua như mây khói Nếu quá nếu giữ lại chính là đang làm khó bản thân Có được thì cũng có mất Đây là điều chân thực của cuộc sống Người biết không so đo tính toán thì cuộc sống sẽ rộng mở Khi nội tâm tĩnh lặng Bạn không chỉ hiểu được cuộc sống Mà còn có thể nghe được âm thanh của hoa nở hoa tàn